Nếu như bao ngày qua bên nhau là đã sai Nếu hôm nay thời gian được quay trở lại Vẫn xin cho được yêu như khi thấy em Lần đầu tiên Nếu mai sau bình yên của anh không có em Vẫn trong anh vẹn nguyên những kỷ niệm xưa Bước qua những ngày mưa chỉ mong trong